Em có yêu cầu về nhà, cửa, về chỗ ở hay về gì không? Dạ chắc có chút chút Chút chút là yêu cầu gì em nói thử coi gì nói Bên đây đáp ứng được không? Dạ thiệt uh, em thì ờ, cũng không thích làm dâu lắm ừ. Tại vì ờ, em cũng vụng về lắm, không giỏi lắm Với lại cái công việc của em là không ở nhà nhiều được cái nghề chính của em là giáo viên ừ. nhưng mà em còn bán hàng online ừ. rồi em còn đi make up nữa cho nên là em cứ phải đi hay đi á bạn của em thì nếu mà có thể thì có nhà riêng cũng được thiệt sự là công việc em nhiều em thì đi dạy thì ờ, từ sáng đến chiều rồi à. xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online à. <laughs> thế cũng bận rộn ha cho nên là bị ế đó anh cho nên là bị ế đó anh có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa à dạ. cho nên không phải là ờ, có nhân viên order cho mình đi đi dạ đi không ship. À? em tự làm luôn à, tự làm, à, em tự à? chốt hàng tự ship hàng tự gửi hàng tự làm hết à nếu là mai mai một mà hẹn hò công việc có thể anh đi ship cho em được Dạ được có em thích nè <laughs> Trời cưng quá <laughs> Em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh và quý vị khán giả và dạ, bạn nam bên kia Em tên là Nguyễn Thị Thúy Hằng ừ. Em năm nay 33 tuổi rồi ừ. Em ờ, hiện đang là giáo viên mầm non ừ. ở quận 9 Dạ, lời đầu tiên ờ, cho em xin gửi ờ, lời chào đến anh Quyền Linh à, Chị Hồng Vân và toàn bộ ờ, quý vị khán giả trong trường quay và xin chào bạn gái bên kia em ạ ờ, em tên là Hoàng Trung Thông à, năm nay 33 tuổi em ở Quảng Bình công việc là QC là bên ờ, kiểm tra chất lượng sản phẩm kiểm tra chất lượng sản phẩm À, à hiện nay em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Ồ, Biên Hòa hả? Dạ, dạ, dạ, dạ Biên Hòa cũng gần. Nhà gái cho đàn trai biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi ưu điểm của em thì ờ, tự tin vui vẻ ờ, và hòa đồng dễ gần còn khuyết điểm của em thì hay cả nể có sở thích gì không dạ có em thì ờ, thích đi du lịch ca hát rồi có thích nuôi động vật không dạ không em sợ lắm à sợ động vật dạ. rồi ok còn bên kia bạn nam ơi ưu điểm dạ. khuyết điểm là gì em ưu điểm của em thì uh, vui vẻ hòa đồng chăm chỉ uh, câu tiến giỏi ngon vậy là khỏe rồi ha dạ. rồi khuyết điểm là gì hay quên hay quên dạ. rồi. Dạ. em có mấy mối tình rồi ừ, em cũng uh, lần đò rồi một lần đò dạ cũng một lần cũng được ba ba năm rồi ba năm có con chưa có được uh, bé trai uh, hơn một năm rưỡi rồi bé trai một năm rưỡi ở với mẹ dạ ừ. bây giờ là ở bên đó sao chia tay vậy lý do thì trước đây thì em cũng uh, đi uh, theo ờ, xuất khẩu lao động thì cũng có quen ờ, vợ cũ của em quen trên mạng cũng ờ, gần cũng không không có tìm hiểu được kỹ nên là sau khi kết hôn về cưới nhau về ở một thời gian thì em phát hiện là cái bí mật đó là vợ em ừ, chơi sô đề á làm gì chơi sô đề rồi, quyết rồi. định là chia tay có liên lạc gì không với dạ, nhau có chứ em thẳng em thì em vẫn vẫn vẫn có chu cấp vẫn có chu cấp chứ dạ vẫn ừ. có chu cấp cho cháu ừ, ừ dạ. ừ, ừ. thôi muốn hỏi bên uh, nữ nè còn mình thì sao nè em cũng uh, một lần đò rồi à vậy hả chia tay lâu chưa Dạ em uh, chia tay cũng được 3 năm rồi 3 năm. Em thì chưa có baby Cái lý do để tụi em chia tay là sao? Là hai tụi em không có tiếng nói chung ừ. Anh cũng uh, còn hơi ham chơi quá ừ. Bạn đời tiếp theo của em phải như thế nào? thứ nhất là phải ờ, biết hy sinh cho gia đình không cần đẹp xấu ừ. yêu là phải ờ, chân thành ừ. chia sẻ cảm thông cho cho mình nhưng mà em có ngại cái vấn đề là bây giờ ảnh ờ, đã có con rồi và anh phải chu cấp cho con của mình không dạ không thì nói chung là làm người đàn ông mà khi mà có con mà người ta nghĩ đến cái việc chu cấp cho con người ta thì cái đó là người đàn ông tốt ừ. nhưng mà anh đừng có anh chơi anh, anh đừng <laughs> sợ. anh chơi dạ, anh dạ, chí thú làm ăn lắm đúng không em không ăn chơi cờ bạc không hút thuộc không rượu chè thì tất nhiên là bia rượu thì trong công việc thì cũng phải thỉnh thoảng nếu mà giao tiếp công việc hoặc là xả giao đến ngoài xã hội thì mình vậy cũng có một chút chứ bây giờ là vốn liếng là có dạ, được chút đỉnh để dạ. chuẩn dạ. bị cho dạ gia đình mới không dạ em đi à, làm việc bên đó 3 năm thì em cũng để dành được một số vốn nhỏ nhỏ rồi bây giờ cũng muốn tìm một người yêu thế nào em uh, tìm một người yêu thì uh, trước tiên về cái ngoại hình thì uh, mặt cứ nhìn một chút mặt da trắng vì tại em đen rồi em muốn bạn gái trắng hơn em một chút rồi anh ơi còn... em đen lắm anh ơi em đen lắm <laughs> còn về cái tính cách thì phụ nữ của gia đình chăm lo gia đình rồi biết quan tâm chia sẻ rồi chịu khó làm ăn vậy là ok tôi thấy là cô giáo bên đây của tôi là có đầy đủ những yếu tố mà dạ, đúng em yêu cầu chỉ có nước da của cổ mà đen đều mà đẹp lắm cô em giáo nâu. mà phải không nâu chứ không phải là đen nâu chị da nâu em chào anh quyền Trời linh rồi cô giáo là nước da thì nói chung trắng không đẹp, ở đây da này là đẹp này nghe da này bây giờ đang là trend nha xu hướng đó nha ừ em có yêu cầu về nhà cửa về chỗ ở hay về gì không dạ chắc có chút chút chút chút à, yêu cầu gì em nói thử coi Còn gì nói bên đây đáp nào. ứng được không dạ thiệt à, ờ, em thì à, cũng không thích làm dâu lắm ừ. tại vì à, em cũng à, vụng về lắm không giỏi lắm với lại cái công việc của em á là không ở nhà nhiều được cái nghề chính của em là giáo viên ừ. nhưng mà em còn ờ, bán hàng online ừ. rồi em còn đi make up nữa cho nên là em cứ phải đi hay đi á bạn của em thì nếu mà có thể thì uh, có nhà riêng cũng được có chỗ ở ổn định không dạ hiện tại thì em đang ở phòng trọ đó nhưng mà cái hướng sắp tới khoảng bao lâu thì mình có thể cái hướng sắp tới nếu mà làm ở trong này ổn thì có thể em ở trong này định cư em làm ở trong này tạm thời kinh tế em vẫn ổn định dạ. người phụ nữ là động lực của người đàn ông để người ta tiến lên em đi với ai em gái dạ thưa anh quyền linh là em đi với anh chị em và đồng nghiệp của em với à, dạ gái. em xin chào anh quyền linh và chị hồng dân dạ em là là anh anh rể của hằng em thấy đàn trai ờ, thế nào thấy cũng vui vui vẻ cũng ờ, chân tình thí dụ hai bên cũng đều ờ, có gian dở hết rồi đúng không dạ thì khi mà nó kết nối lại thì trong cái tình cảm đó thì em cảm thấy là mình có thể mình mình sống mình sẽ chân tình với nhau được hay không dạ nếu mà ví dụ như được sự cho phép à, bên gia đình thì à, cho em quen thì mình sẽ có một cái à, cái mối quan hệ nghiêm túc để tiến tới xa luôn rồi thì anh thấy em thì anh cũng ok dạ, em cũng dạ. vui vẻ hòa đồng chân tình thì riêng anh anh cũng cảm thấy là hai đứa cũng thấy cũng hợp Hôm nay em đi uh, chương trình này cùng đi có em rể đi theo uh, lời đầu tiên em xin phép được chào anh quyền linh chào chị hồng vân thì em là em rể của anh thông về điểm mạnh của anh thông á thì ờ, thật thà siêng năng luôn là một con người là chăm lo cho gia đình sống rất là nội tâm riêng về vấn đề mà chị ờ, cần đó là vấn đề chia sẻ về gia đình và công việc thì em nghĩ là anh thông đủ đầy đủ để chia sẻ cho chị còn về điểm yếu của anh thông là cái vấn đề mà quá hiền hơi rụt rè nhưng mà em nghĩ chị gái sẽ ờ, bù đắp lại cho anh thông được còn riêng về anh thông thì rất là muốn ổn định về gia đình rồi lúc đó công việc anh sẽ à, nâng cấp lên rồi về vấn đề mà nhà cửa cũng không phải là vấn đề khó khăn cho lắm em cảm nhận về à, chị gái chị là một người với tính cách ờ, ban đầu thì rất là thật thà và cũng có xu hướng thiên về à, gia đình nội tâm thì em cũng mong anh chị bấm nút và hãy à, trao cho nhau một cơ hội rồi em xin chân thành cảm ơn rồi cảm ơn trai bây giờ à, để cho hai người tự cảm nhận đi ha nào mở rào chào em đó, rồi tặng quà nào tặng quà nào đêm chương trình anh có món quà tặng em à, Trời em ơi. cũng có món quà này tặng anh à, anh cảm Thế rồi anh cũng đeo đồng hồ sao à. em đeo đây <laughs> đồng hồ hả à, sao sao sao em tặng à. đồng hồ cái thứ nhất là em thực sự là cũng rất là thích đeo đồng hồ à. cái thứ hai là em muốn à, nếu như mà sau này mình có tiến xa với nhau á thì à, thời gian uh, sẽ làm cho mình biết trân quý nhau hơn anh cảm ơn em anh đeo anh hả à. hay sao sao không được <laughs> rung quá anh ơi rung qua <laughs> em em tự tháo đồng hồ của em để cho à, bạn đeo đồng hồ của bạn cho em à, tháo ra đồng hồ cái tay em run quá run hả đừng tỉnh nữa chứ em cảm ơn em run cảm ơn em cảm nhận đầu tiên à, khi gặp anh à, thì em thấy thế nào em thấy anh à, vui vẻ nhìn ờ, nhìn có vẻ thật thà à rồi anh cảm ơn <laughs> nhìn rất là đàn ông nha mà rất là duyên dáng nha cái nét đẹp này là cái là nét này nét duyên ngầm á cảm ơn chị nha <laughs> còn em nói luôn cái cảm nhận của em về ờ, cô bạn à, này đi à, cảm nhận đầu tiên khi ờ, gặp bạn gái trên chương trình này thì em thấy bạn gái này rất là xinh dễ thương vâng anh hiện tại thì em đang dạy ở quận chín đúng không dạ hiện tại thì em là giáo viên mầm non em công à. tác ở trường mầm non long bình quận 9 à. là cũng gần nhà em luôn à là em quê là cùng thành phố hồ chí minh nhá dạ đúng rồi nguyên, à. nguyên quán của ngày xưa của em là ở ngoài thái bình à. nhưng mà ông bà gia đình em là ở đây là à. từ xưa giờ rồi hẹn hò thế nào trao đổi đi à em nghĩ là cái thời gian trong tuần thì em có thể sắp xếp và được vào cái giờ nào ngày nào nhỉ thật sự là công việc em nhiều em thì đi dạy thì ờ, từ sáng đến chiều rồi à. xong rồi cái đến tối thì là em phải bán hàng online à. thế cũng bận rộn ha cho nên là bị ế đó anh cho nên là bị ế đó anh à. <laughs> bận có nên ế đó à, ngày thứ bảy là em được nghỉ làm là em được rảnh à. còn chủ nhật thì em cũng phải đang đi học Ừ. cũng không có thời gian cùng đi học nâng cao hả dạ đúng rồi có nhiều khi khách mà ship hàng là em cũng phải đi ship hàng nữa à dạ. cho nên không phải là có nhân viên order cho mình đi đi dạ đi không ship em tự làm luôn à, tự làm à, tự em tự rồi. chốt hàng tự ship hàng tự gửi hàng tự làm hết à nếu là mai mai một tao mà hẹn hò thì công việc có thể anh đi ship cho em được dạ đừng có em thích nè trời ơi cưng quá à. ừ, vậy chứ anh thích người phụ nữ uh, sao anh thích uh, mẫu phụ nữ uh, của gia đình con người là sống tình cảm thiên về tình cảm biết quan tâm chia sẻ biết lo lắng cho gia đình à, nhưng mà em ấy thì uh, tình cảm có đó ừ. à, dịu dàng cũng có đó nhưng mà em ấy thì uh, nấu ăn không giỏi à. với lại uh, nhiều khi uh, em uh, hay đi ra ngoài công việc của em cứ phải đi nhiều á anh thấy sao nấu ăn thì có thể anh nấu rất là anh có thể nấu được nhiều món ăn ngon à. điểm mạnh của anh là nấu ăn à, anh là... cũng vẫn thích nấu ăn vậy là mỗi khi em đi làm về mà em chưa kịp đi vô bếp là em đã có món ăn rồi đúng tất không tất nhiên ví dụ như vợ bần đi chồng có thể làm thay được mà nói chung là anh mọi việc trong nhà anh có thể làm được điền được hay là tất cả mọi việc trong nhà nếu mà người vợ phụ nữ mà bận công việc thì trong làm về sớm thì mình sẽ phụ phụ giúp vợ thôi cái đó là chuyện bình thường không à, anh là mẫu người mình biết chia sẻ không, không phải là mình cứ nghĩ là cái phụ nữ là phải là dành uh, công việc là gia đình là, là người phụ nữ mà đàn ông cũng phải làm chia sẻ cho cho cho cho vợ mình chứ đó là người đàn ông biết suy nghĩ về gia đình rồi chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm hết đi luôn ha dạ rồi rồi cứ nắm tay nhau đi suốt con đường còn lại <laughs> rồi sẵn đà rồi xin uh, gọi là anh chị ờ, cho em xin phép uh, gia đình uh, gái em uh, cho anh hôn uh, em một